Ở phần kiến thức gần ghi nhớ, các con cùng quan sát. Trong hình thang, để nhận biết đâu là hình thang, thì các con phải nhớ là hình thang là một hình tứ giác có hai cạnh đối diện song song. Và hai cạnh đối diện này người ta sẽ gọi là đáy lớn và đáy nhỏ. Cô nhắc lại, hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy, đáy lớn, đáy bé. Hai cạnh còn lại thì người ta gọi là hai cạnh bên. Chiều cao của hình thang chính là đoạn thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song. Thì đấy chính là chiều cao của hình thang. Đây, các con nhìn kỹ và nghe cô nhắc lại. Đây chính là hai cạnh song song và là hai cặp cạnh đối diện. Chúng song song với nhau. Đây gọi là đáy bé và DC là đáy lớn. Chiều cao AH. AH là đường vuông góc với cả hai cái cạnh song song này. Nó có thể vuông góc ở chỗ đỉnh A và nó vuông góc ở chỗ đỉnh H và ta gọi AH là chiều cao. Ta có hình thang A, B, C, D. Cạnh AB và cạnh DC chính là hai đáy. Hai cạnh bên là AD và BC. Đây được gọi là cạnh bên. AH chính là đường cao của hình tứ giác A, B, C, D. Hay gọi AH gọi là đường cao của hình thang A, B, C, D. Bây giờ diện tích của hình thang này thì chúng mình sẽ tính như thế nào? Trước tiên chúng ta cùng nhận biết về các loại hình thang. Các con nhìn ở trên cô có hình thang ABCD, nó chính là hình thang thường.